Bây giờ, ta có được cái gì? Euh, có bao nhiêu điểm cần tính đến? Đây là tiếng Anh, là con chim trong tầm tay, bird in the hand. Tiếng Pháp có ca dao là một cái euh, gì trong tầm tay là hay hơn hai cái bạn sẽ có. À Tức là tôi có gì trong tay và với cái đó là tôi là ai, à tôi có những phương tiện gì, euh, tôi đang sở hữu gì và với tất cả những thứ đó, tôi có thể làm được gì? Được chứ? Ờ, Vậy, khái niệm đó là quan trọng. Tiếp theo là nguyên tắc affordable loss, có nghĩa là sự mất mát có thể chấp nhận được. Sự mất mát chấp nhận được, tức là tôi sẵn sàng mất bao nhiêu. À Đồng ý không? Và bạn sẽ phải tự xác định điều đó trước. Ví dụ, chúng tôi, euh, tôi đã nói euh, đến một dự án đã khởi động lúc tôi đang làm việc ở euh, Alcatel mỗi người trong nhóm chúng tôi đều tham gia với tư cách cá nhân và chẳng ai có quyền đánh giá người khác cả. Thì mỗi người trong nhóm đều thống nhất rằng tôi sẵn sàng đầu tư chừng này trong vòng thời gian này và nếu không thành công thì chúng tôi sẽ dừng lại. Vậy, điều này cũng là quan trọng. Kế tiếp, chúng ta có nước chanh, lemonade, soda chanh, khi khui ra, có bong bóng sủi bọt, có ga, đó là cảm giác khi chúng ta được ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên này không hề mâu thuẫn với kế hoạch kinh doanh đã được vạch ra mà chúng ta phải tìm cách để giải quyết. Sự ngạc nhiên này liệu có mang lại thêm cơ hội gì không? Liệu có thể tạo ra cơ hội để chuyển đổi không? Làm sao khai thác được điều ngạc nhiên để tăng hiệu quả? Vậy, nếu bạn đồng ý, nó cũng là một loại tâm trạng. Phải nói rằng, khi đang theo một kế hoạch đã lập sẵn, mọi người đều ghét những thứ có thể gây ra ngạc nhiên, bởi vì những thứ gây ngạc nhiên có thể gây cản trở kế hoạch đã được vạch ra và sẽ là một thảm họa, một thảm họa cho những người đã vạch ra kế hoạch đó vì họ có thể bị trách theo kiểu các người đã không dự kiến được chuyện đó có thể xảy ra. Do đó, thay vì tập trung vào việc quản lý yếu tố gây ra sự ngạc nhiên, họ sẽ cố tìm ra những cớ nhằm giải thích tại sao họ đã không lường trước được yếu tố đó. Tuy nhiên, đó là một vấn đề khác. Vậy sự ngạc nhiên là gì? Cuộc đời là một ngạc nhiên, đồng ý không? Do đó, chúng ta không nên mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu tại sao có sự ngạc nhiên và tại sao chúng ta chưa nghĩ đến yếu tố đó. Và cũng là may mắn là ta không thể nào dự đoán trước được mọi thứ. Tóm lại, bạn phải tìm cách nào đó có thể tận dụng được sự ngạc nhiên để tung lên và để trở lên hiệu quả hơn. Vì vậy, đây là một tâm trạng hơi khác biệt. Rồi bạn có nguyên tắc Crazy Quilt, may chăn điên rồ. May chăn điên rồ có nghĩa là để tiến lên, bạn phải tìm ra những người đồng minh cần thiết để tạo ra những tài nguyên then chốt cho những hoạt động, cho những đối tác. Do đó, sau một thời gian, những người làm việc trong một môi trường có tổ chức, có tâm trí, Castration sẽ coi bạn giống như một miếng chăn chắp vá, một nhóm người không chắc có, một đội nhóm không chắc có. Nhưng trong thực tế là hoàn toàn có thể, chỉ cần giải thích tại sao. Bạn chỉ cần giải thích nguyên lý tại sao phải có một tổ chức như thế được không? Và một khi bạn đã giải thích thật rõ, sau khi mọi người đã được thuyết phục xong, mọi người sẽ nghĩ ra, à đúng thế, cách làm như vậy là hợp lý. Cuối cùng họ sẽ nhận ra đội nhóm không vô vọng như họ đã nghĩ, bởi vì lúc đó họ chưa hiểu rõ được những lý do mang tới sự hình thành của một đội nhóm đó được chưa? Và nguyên tắc cuối cùng là người lái máy bay, pilot in the plane. Người lái máy bay làm gì trong máy bay? Người lái máy bay chỉ kiểm soát được những gì có thể kiểm soát được. Người lái máy bay đương nhiên có lúc xảy ra tai nạn, nhưng người lái máy bay không điều khiển được bão, không điều khiển được gió. Tuy nhiên có thể tránh được, điều này là chắc chắn. Nhưng người lái máy bay chỉ kiểm soát được những công cụ, những thiết bị máy móc trong tay đúng không? Với sự giúp đỡ của người lái máy bay phụ, tháp điều khiển tại sân bay, vân vân. Thế nhưng người lái máy bay chỉ thực hiện được những gì nằm trong phạm vi kiểm soát của nó thôi. Vậy trong một startup hay một doanh nghiệp, tình hình là tương tự. Bạn đừng mất thì giờ làm thử những gì không nằm trong khả năng kiểm soát của bạn. Đồng ý không? Bạn hãy tập trung vào những việc mà bạn thực sự làm được. Bạn hãy tập trung vào những việc mà bạn thực sự kiểm soát được và những gì mà bạn làm được, những gì mà bạn kiểm soát được sẽ có một tác động rất lớn vì chính bạn sẽ định hình mọi thứ. Bạn là đấng tạo hóa, người sáng tạo. Bạn sẽ thực sự tạo ra tương lai và điều đó thật hấp dẫn. Trong một startup và chúng ta khi quay lại với kế hoạch kinh doanh và cả mô hình kinh doanh nữa, trong mô hình kinh doanh chúng ta thường cố gắng dự đoán mọi thứ trong khi đối với một mô hình kinh doanh chúng ta thường cố gắng kiểm soát mọi thứ Ý nghĩa ở đây là khi chúng ta đang kiểm soát được, chúng ta có thể điều khiển được theo hướng mong muốn, đồng ý không? Khi bạn có nhiều dự đoán như trong các kế hoạch kinh doanh, có quá nhiều dự đoán nghĩa là sao đây? Nó có nghĩa là bạn không có khả năng kiểm soát được tương lai mà bạn muốn có. Trong khi một startup, nếu nó quyết định làm một việc, nó có khả năng kiểm soát được tương lai đó. Điều đó là quan trọng. Tóm lại, bạn hãy tập trung vào những thứ mà bạn có khả năng kiểm soát. Những thứ còn lại, những thứ mà bạn không kiểm soát được, bạn đừng mất thời gian bạn đừng than phiền, bạn không nên thử, bạn có khả năng kiểm soát được một số yếu tố, bạn hãy tận dụng những việc đó đi.